Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải em ơi Diệt Khải xin chúc đem xem video vui vẻ nha Bây giờ thì uh, hôm qua cả các anh hai vần hai ạc xe rồi Thì tiếp tục các anh tiếp tục ạc uh, ờ, Thiên Đờ kiếm phổ đai đình khái cũng như là Tìm cái uh, Cái thị tinh nha nè Đây, uh, Nước uh, hết mấy cái này thừa đây Nên được ít kinh nghiệm Còn đỡ đúng lại mọi thứ một nghìn là ok nha nè 4 nhìn ok Xem gì ép Hiện tại Kada chuẩn bị đủ bảy nghìn xu rồi Này Tiếp tục một cái đang dưng đem trăm mấy cái dành hết đi Khỏi chặt rương <laughs> Ăn sang mấy cái này được vài trăm triệu nữa à, ờ, Mỗi loại một một nghìn cái thì ờ, mỗi loại được 200 triệu ba loại thì cũng được 600 ờ, triệu Đó full một ạc thì tốn hết khoảng ờ, chất tu tu tôi tu trời ơi mà cái kia rồi full một ạc thì hết khoảng uh, ờ, 7 ờ, kim thì dao động khoảng tầm uh, 600 nghìn 550 600 nghìn đó 550 600 nghìn một ạc anh chủ yếu úp cấp cho xe cũng như là lấy thị tinh đập đồ nè thì, thì như lại phố đồ này nọ lại bù lại mấy cái kia thiếu vài cái à thiếu vài cái hộp bột gạo rồi ok 13 cái 23 cái rồi ok 23 là đường rồi thì ép nha nè rồi để ép trong phòng thôi mua thịt heo 1.000 cái này 7.000 xu này rồi ép ghép bánh trung thu con heo tại đây để vinh trung thu nha nè gần hết hạn rồi còn khoảng 6 7 ngày nữa hết hạn rồi rồi ờ, về thôn quốc thôi trang vĩnh lạc rồi cắn nha nè để xem thử này thử được bao nhiêu thủy tinh vậy nè không ngoài kia mỗi ạc 20 viên thủy tinh này cố gắng 20 viên thủy tinh này cố gắng 20 viên thủy tinh này Rồi, mở mở một viên thì tinh đó một viên tinh này ngon lành cần đào tinh hồng bỏ này đây rồi một viên tinh đi thành không khác đầu tiên tới cái auto 1.9 đó. Rồi. một viên thì tên rồi nha trời hộp này làm gì với lại mình kiếm cái rương phổ không kim phái để mở tìm ra lưng ờ, định khái nè <coughs> bot <coughs> kiếm một viên là đi không khác vậy Trời Gần cái trăm cái rồi à, Mới có một cái à. <clears throat> rồi xong đứng hình luôn Thông khác thông khác thông khác Đứng hình rồi à? Trung tâm Chưa là thị tinh thị tinh đâu <clears throat> Thị tinh đâu phúc nhân đại Hiền thân ba ánh trăng nơi thanh thành sơn ngọn đèn khuya trông đến mang bao ký ức vô lông xưa thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng rồi rồi lên được cái chưa có những thứ tên nào nữa ta nó không bánh vào ok mới nguồn nước mà là bánh gì mà đâu cái quá khứ chưa có khỏi luôn đâu nhưng kiểu rồi rồi gần trăm cái mới một thì tên này em ơi toàn toàn toàn toàn ton rồi đi thành thành đi đều thôn đen thế 200 cái mới một thì tên này em ơi còn 800 cái này cố gắng kiếm khoảng 15 nghìn thì tên thôi đường phố ông kim Ừ. Này, bằng nhựa Trời chưa ra cho được thủy tinh Đục dọn dọn xuống này cho nó dở ra thủy tinh nè Đục sao nãy không ra thủy tinh ta 250 cái rồi Trời ơi Một vài boss này vút số tấn tiến tấn tiến tấn ồ bị nhòi hơi hơn hôm nay hơi bị nhòi nha hôm nay hơi bị nhòi nha cũng 14 nay hơi bị nhòi nha một để có rồi để nấu cho xe trời ơi không có luôn thôi hai cha bảy ba trăm cái rồi mới một thì tin rồi lần này đen dữ ta đen dữ ta 300 cái rồi nè Tên đâu Trời đất Má <laughs> sao đen vậy 300 cái còn 400 rồi mới có một thủy tinh trời Tinh trốn rồi tân mình gơ mừng gơ luôn ra bên tân mừng gơ luôn <laughs> đen vái nôi không có rương đồ phố nữa chứ còn trăm cái rồi bù như tính ngay trời ơi đen quá đen quá đen quá đen quá người đen rồi Ủa gì người ta Hồi lâm tiền Ủa sao đen dữ trời Gương đồ phổ không kia không phái cũng không ra luôn em Thì tin hai cái quan trọng nhất mình tìm trong ngày hôm nay cũng không ra luôn What the hell Không bên chi to rồi to rồi Trời ba giờ người tin ba giờ người tin Ba giờ người tin cái gì ba lên Rồi, ba dừng tên này luôn đầu phố không có luôn em gần đây trong cái cố lên nó cũng kim làm gì đây nhìn tin hai tin một tin ba tin đâu thì tin đâu thì tin đâu vui gần 500 cái anh em ơi <coughs> rồi xong không có luôn 500 cái mà gì có như là yêu đa giờ trời đang dữ kiểu này kiểu to rồi 600 cái là nam 600 cái là nam thành khác rồi nhỏ nha hôm nay nhỏ nha chợ cái lên bài boss đi đây thì tính đâu thì tính đâu rồi được một rương hồng kim đồ hôm trước mở gần mười mấy rương như này toàn như là không hề chờ chứng có toàn vật đồ boss không hai rương thì tính đâu trời ơi làm bài boss nữa lại lấy luôn này mà không có rồi nè Trời trời trời trời Trời trời trời Đi hơi xa đi ra đáo này Cái gì mà bốn viên tinh Trời ơi bốn viên tinh rồi Đi hơi xa đi hơi xa này Có khi một giờ hai mảnh không Trời ơi cái gì mà anh lấy giờ Thủy tinh đâu Trời ơi trời ơi Thôi xong thôi xong Đấy đèn dữ trời Đèn cực khơi cực hình luôn nè vô thông kim à đồ đen vái cá nôi xa bờ rồi xa bờ rồi gì giờ anh em trời không thấy một viên thủy tinh toàn toàn máu đồ tổng kim không ôi sao đâm viên thủy tinh đâm viên thủy tinh còn hai trăm mấy nữa ha thấy nhỏ quá nhỏ quá hãy à, hồi nào cũng phải chữ vứt luôn vứt luôn vứt luôn vứt luôn năm viên người tin rồi em rồi hôm nay khá là đen và đỏ bao nhiêu hôm nay quá đen luôn nè anh mà gần một nghìn cái 800 cái là một cái năm năm của viên người tin này trời hôm nay nhỏ vậy đó sáu viên cố gắng thêm hai viên nữa bù cố gắng thêm bốn viên nữa bù nào bốn viên lên 10 viên rồi <laughs> nãy nãy anh Vinh Vinh rửa tay à ôi ôi sách 19 ok chọn là mấy bạn ghẹ ghẹ bực lô bực lô trời ơi còn trong này mấy cá rồi trời ơi

đèn vậy đấy đâu chân cho anh quỳnh gì toàn gì đâu không má mới mê tình lê những đàn ông kim những đàn ông kim đâu như đó không cố không thọc <laughs> rồi anh hết của server là cộng đồng đủ không anh hay mấy gì gì vào đây với cái số viên chết rồi anh béo donate cho cái phố đi đấy má đen vái chứ không ăn đâu đâu đâu đâu lô lô lô lô lô lô gì anh béo ơi gì vậy anh đây? mày mua phổ ấy chưa khải mua phổ định khải chưa đang cần hai cái nữa ba nếu mua giùm anh cái rồi đó hay kim kìa ok ok gì em giùm dịch rồi rồi đen dữ người ta donate donate cho khải luôn tư dương bắt ngựa à ok à, qua qua phòng thường đây lành ơi ok ok thương dương bắn ngược hả anh béo à ok anh à anh béo donate cho một đai rồi thiếu một mảnh nữa nha anh em à, à anh đang nhảy tùm lum thành mà có bảy viên vậy <laughs> ừ đen vái hôm qua anh nhảy tùm lum thành anh đang hai mấy viên lận à. kiếm phổ mà gì mà nó cho cái bốn cái rương phổ à. hôm qua mười mấy rương lận một ẹt mười mấy rương lận gì cái bốn cái rồi xác nhận xác nhận xác nhận ok ok anh béo anh cảm ơn anh béo nha Trời, ngon thiếu một phổ nữa nè anh ơi một vô. phổ nữa thiếu một phổ nữa đây anh béo mới đâu donate cái đai lưng nè đây đó à, mình, dạ, yeah, thiếu một đai là đủ nha ok cảm ơn béo à. thì tin ít anh ơi mấy lần này anh biết đen quá không có gì luôn bảy kia mà cảm giác như chả chưa có gì luôn đỡ thu hồi vốn luôn <laughs> Ô, mà anh bảy kim giờ bảy viên thì tin rồi nó đen dưới ta này đen dưới ta không có gì luôn nè rồi ăn bảy phim không một cái gì thu hồi vốn luôn không được dạ, mà à, cố gắng mở thêm phổ này mà cái bánh trung thu cái bánh mà ăn bằng tiền dạng nhá là cái bánh nó có có có có, có được đồ gì không mà nó được kinh nghiệm rồi anh ơi anh chính ăn rồi anh chính ăn mát rồi nha không ăn nha à. ừ anh phụ không cần anh phụ không cần ăn đó đâu phí tiền anh anh tốn ờ, bốn trăm nghìn ba trăm nghìn phí Hạt trang với đặc xanh trên béo cắn cắn được tiếp á chưa à, mua điện tống kim đi rồi cắn ờ. đây đây hu hu gần đợi tống kim mua mua à, mua cánh sơ sơ test thử thôi hình như là là chính là mắt rồi em em em em mua anh mua thử một mỗi loại một cái anh cánh thử thử mắt chưa chứ em nhớ là cánh mắt anh chính là mắt hết đó cái đó là bỏ thêm khoảng ba bốn trăm xu nữa là mắt đó cái đó dễ mát mà ừ cái gì túi hạt sen hả ừ túi hạt sen anh anh em hay còn không anh, anh em hay còn túi hạt sen cho mượn cho mượn cái trắng thử là được anh vô tống kim mua đi chỉ cho nè vô tống kim phe tống rồi đó rồi anh kích vào cái dòng à, mua okay. mua điểm mua điểm even 50 điểm rồi đó anh mua mỗi loại một cái thôi rồi anh cắn thử thì nó cắn nó, nó mát chưa nó nó sẽ báo cái bên thì bên phần khác á anh cắn bao nhiêu cái nó báo phần khác á em không nhớ tại vì chính em nhớ là cắn mắt từ đầu rồi hai có ba trăm xu mà tự nhiên lành ơi rồi được 7 thì tinh rồi mở đường cuối được gì nữa đây à, quất ra quất ra quất ra đèn quá anh béo donate à anh béo đang xem live à ai bỏ quá chọc rừng chọc rừng chọc rừng bước vào con này tới tính sâu à mấy cái này là tính tiền này được giá này đó hỏi gì rồi ok hết rồi Phương Làng rau Ồ, chưa chưa có cắn ờ, chưa cắn hàng, chưa có cắn ờ, cái gì, đậu xanh mà chưa cắn nè. Chuột phải, bên khác còn, bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Nó ghi thông báo bên khác Một trên một ngàn là còn thiếu chín trăm chín Đúng rồi, giờ nó chưa cắn. Dạ, cắn. Anh cắn mỗi hàng một cái luôn, mua lần 200 Cắn cái kia mỗi hàng một cái luôn ờ, Cái hạt sen, cái hạt sen mới được có ba à Ờ, dạ mua thêm, mua thêm nói chung là mua à. thứ một ca đây còn dư cho cờ lon cũng được vài trăm vài trăm xu à. ừ. rồi cái thịt gà thịt gà thịt gà trắng được đó rồi. 50 ngàn là 250 xu đúng không? 150 ngàn là 750 xu Không có đại thành luôn Ôi, không. cái thịt gà sao cắn không được vậy? Không có đại thành 120 luôn đen dữ ta Đen thế Biết tách quyền chiến nhiều kìa Ủa cái thịt Trời. gà để làm gì vậy? Alo Thịt gà Thịt gà chịu mua cái đó Anh thì cái nãy bên cũ cái nãy bên cũ mất là đầu không có đạt thành 120 Trời cho em trăm triệu Đen thế toàn rồi, toàn rồi <laughs> Má bảy kim à, tiếp tục này Dẫu đầu khui thì tinh từ cái này đầu cái bảy thì tinh này yếu quá ờ, Dẫu... anh, anh, em ai ai bán ai bán điểm ờ, Trương Tâm Phong này Trương Tâm Phong, Trương Tâm Phong Bán ảnh và ừ. dòng sụ bán đi em à. Bán giá thị trường thôi Cứ giá thị trường bán Ờ, cái ờ, cái giờ nhiều bao nhiêu won là ta ngựa ừ. từ từ từ từ để em đọc lại cho cứ mua mỗi lần ờ, một nghìn đi ờ, mỗi lần một nghìn giờ tính tiền anh ơi nó rẻ ổn mà mỗi lần ừ. ngàn đi mỗi lần ngàn mỗi lần ngàn giờ tính tiền à, kiếm nhiều tin này ngàn, cái đầu xanh nè ngàn cái đầu xanh là 50k điểm là 250 xu còn cái kia là cái kia là nhiều là, là tất cả một kim tất cả một kim tất cả một kim dạ ở 40k không đủ để đưa ờ, trời bạn nhiêu ăn kinh cháu rồi đằng này cháu rồi ờ đáng lành mua ôi cái này ban rồi em ơi <laughs> ban rồi ban rồi lỗ lỗ lỗ tiếp tục thì tên đâu tí tên đâu trời đang bắn sáng đang bắn sáng 50 vạn rồi em ơi bèo quá trời phi phong kháng cả 10 tiếp tục thì tên thì tên đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp này đẹp quá đẹp quá hay là bằng đại có tiền nè mấy cái này thì thùng rác thôi tiếp tục nè vui nè thí tinh này thí tinh đậu dân thí tinh chọn thằng mình phụ thí tinh thí tinh ôi mới có bảy thí tinh rồi này mày không ra chừng nào luôn đó tám viên tám viên thí tinh tám viên thí tinh tám viên thí tinh chín viên trời ơi cô đánh đẳng cô đánh đẳng lên 15 viên rồi đó là một bốn số tinh hồng trời ơi trời ơi mấy này chọc luôn quá ừ. chính viên thì tin rồi này mấy quá cố lên như đây miếng ba chọn miếng ba thấp quá thế nào lớn chỗ gì à kiếm thế là bao nhận luôn kiếm trời ôi mười viên <laughs> cái này to này to này mười viên thì tinh to này bàn nhựa tiếp là hãng là bao đèn thế đèn thế tiếp tục mười viên thì tinh này mà ít quá rồi đèn quá nay được nửa rồi nè nửa thì tinh rồi à, tính tiền nữa em ờ, lời lỗ nè rồi tiếp tục đã khải à, giao dịch uh, rồi giờ ăn mấy cái sốt này cái xong rồi tính tiền cho anh em xem nhà đâu giờ mở bốn cái đai nữa với lại lái của bang thì ba cái nữa tính tiền luôn một hai sốt nè thật rương nè rồi ok qua giao dịch tính tiền xem được lời hay lỗ này thông trang em tăng lỗ sắp bạn rồi được kinh nghiệm là lên được một cấp nữa mà một cấp hết 7 kim thu lại được nhiêu đây giao dịch hết 7 kim đầu tiên 10 viên thủy tinh viên tinh thì à, một uh, kim năm được 10 viên thủy tinh nha nam một mảnh nó luôn nếu mở ra một mảnh luôn ép quá đa luôn nha nam đang thiếu một mảnh nữa em ơi rồi 10 viên tinh là một kim năm đó thu được một kim năm nè cộng nè hai lên bài boss đại một kim năm nữa nè là một kim năm là ba kim cộng với bốn cái rương này là 400 xu bốn rương này hôm nay ít vái hôm qua một mười mấy rương lận bốn rương trăm xu cái này không có nè không có nè quyển ba này 50 xu rồi quyển 19 này thì được rồi, 300 xu cộng cho quyển 14 ờ, này khoảng 250 ờ, xu cộng cho nhất kỹ 500 xu cộng cho cái này à, cái này nó bán có 10 dạng nên cho không rồi cuốn chính cuốn chính thì khoảng trăm xu rồi phi phong này khoảng trăm xu nói chung là tính tính trăm xu thôi mà đa số cả cho xe cắn hết nè chứ đâu có bán được tầm này cái này 150 xu vẫn cho xe thôi rồi hà rương này à, rương này 200 xu rồi rương này thì không tính Đá phát sáng 50 vạn Cục này 100 xu à, Lên 5001 rồi Người này bỏ lại Này cho C Thân phù cho C Này cho C Rồi, chung là lỗ này em ơi Tụi này lỗ sắp mạch 7 kim thu là được có 5 kim mốt mà Trời ơi Lô lô lô lô rồi lỗ đây mà Nhiêu đồ nhiêu đóng đồ này được kim 501 rồi Lỗ nha cái nhâm cho ban này Cái nào cũng thật ở đó Rồi ok Giờ tiếp tục sẽ um, Mở thêm à, Mấy cái rương à, phố Để kiếm lỗ kiếm lời này mà Lỗ quá lỗ quá Lỗ sắp mặt rồi Lỗ kiếm lỗ sắp mặt rồi rồi ok giờ chuyển quạt chính cho nè 99 mở nè đó bốn rương đúng không mua của bạn ba rương nữa bảy rương kiếm phổ định một kiếm phổ đa định khái nữa ép luôn ok chưa Việt Nam nói là làm mà không biết đủ thủy tinh hay không thì chưa biết được <laughs> thủy tinh này nằm cái kênh nam thiếu thủy tinh thủy tinh tầm này mở được có, có 10 viên thôi ít vãi, tính là khả mới có 50 viên hơn hơn 50 viên còn 60 viên vẫn thiếu 20 viên đâu vẫn thiếu 20 viên thì tin vẫn thiếu 20 viên cái này bỏ qua xe này bỏ xe này bỏ xe này bỏ xe này bỏ xe này bỏ xe luôn thứ ba đó là này và bot rồi à, thân hình phù à, này có một cái này bước cho xe luôn bước cho xe luôn ngày mai ngày 21 tháng tám mức cho xe luôn chân là chân lên là ok khui khui hàng khui hàng này kiếm ờ, một phổ đao này coi một bây giờ tách tách tách hai ba bốn năm sáu bói bói bảy phổi nè đai lưng định khái nào cập phong thân phù địa vách tâm trạng chịu vậy đồng cừu yếu đái trời ơi cái quỷ đồng cừu này nó ra nhiều dữ ta qua mở ra quá trời đồng cừu luôn nè đồng cừu cái ấy trời trời trời trời xâm hồn yêu túc đồ toàn đai lưng không này nè toàn đai lưng không mà toàn giết được không xâm hồn lấy bích hai hồng liên tái rồi bay bay bảy trăm xu rồi nó nó nó nó nó sắp mặt nó nó sắp mặt không có cái đai định khái nè mày trời ơi trời ơi bích hài đái nè dày nè ừ. yêu thúc xăm hòn đai xăm hòn rồi uh, bao tay điểm phết đồng cừu yêu đái trời ơi thiếu rồi đây thiếu một mảnh này à, ok mình chuyển qua mấy cái rác nha được gọi chín cánh bị gì ba cánh rồi chín cánh rồi 14 19 ok nhỏ quá nhỏ quá sắp mặt <laughs> chứ nào cũng lái anh đúng là anh cả ngày luôn được ok nay lỗ hôm nay lỗ à, chuyển qua cho nó này này lố quá giao dịch dọn rương cái thì à, đi ép phố thôi đi ép đi ép mạnh đai luôn em ơi hôm nay đi ép đai luôn nha được bao nhiêu ép tới bao nhiêu thôi à, anh em xem video này đừng quên cho kháng like chia sẻ cho anh em ơi hôm nay lỗ số mạnh em ơi chúc anh em xem video vui vẻ nha à, sau video này thì khả sẽ lên tiếp tục vào cái à, video lên đai đỉnh khá như nè đai đỉnh khá cái ba